Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Mấy năm gần đây, thông tin huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội chuẩn bị lên quận đã khiến cho các nhà đầu tư về đây để đón sóng bất động sản trở nên nhộn nhịp. Hàng loạt những khu đô thị bỏ hoang một thời được hồi sinh, chẳng hạn như khu đô thị Nam An Khánh, khu đô thị Galasimco hay Splendora Bắc An Khánh. Nhưng có vẻ càng chờ đợi thì các nhà đầu tư càng cảm thấy sốt ruột vì hết cái hẹn cuối năm 2020 đến cái hẹn cuối năm 2021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 Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, tạo thành vành đai phía tây thủ đô. Có chiều dài hàng chục km với điểm nhấn là cầu Thượng Cát, bắc qua sông Hồng, nối huyện Đông Anh với quận Bắc Từ Liêm. Tuyến đường chạy qua quốc lộ 32 Bắc Từ Liêm, Hà Đông và kết thúc ở cao tốc Pháp Vân, huyện Thanh Trì với tổng mức đầu tư là khoảng 25.000 tỷ đồng. Hiện tuyến có dự án đang xây dựng là đoạn nối từ đại lộ Thăng Long, địa phận xã An Khánh, huyện Hải Đức, tới quốc lộ 32, dài 5,6 km. Tổng mức đầu tư là hơn 1.400 tỷ đồng. Đây chính là đoạn tuyến quan trọng nhất. Con đường huyết mạch sẽ đưa Hoài Đức lên quận trong tương lai không xa. Ngày 28 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến đường 32. Đoạn tuyến này do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức là chủ đầu tư thực hiện, có chiều dài 5,6 km. Tốc độ thiết kế là 80 km h quy mô mặt cắt ngang là 60 m. Khi mới khởi công, tuyến đường này dự kiến thi công xong và đưa vào sử dụng sau đó 10 tháng. Nhưng hiện tại, sau hơn 4 năm dự án vẫn ngổn ngang. Đến nay, mới hoàn thiện được hạng mục đổ đất đá, xử lý nền đường cho hơn 4 km trên tổng 5,6 km. Theo thiết kế, dự án còn có hai giải đường đô thị, mỗi bên một làn ô tô, một làn xe máy. Tuyến đường hiện mới chỉ giải thảm nhựa và đoạn ngắn, còn lại hầu hết đoạn đường vành đai 3,5 này mới đang thành hình. Thậm chí, giải phần cách của vành đai nhiều đoạn người dân còn tận dụng để trồng rau. Trên công trường hiện có một số máy móc như xe chở cát, máy múc đang thi công lấp đất và cố định móng đường. Đoạn đường này vẫn đang được thi công, đổ cát đá. Tuy nhiên, hai bên đường vật liệu đổ tràn lan. Mỗi khi mưa xuống, đoạn đường trở nên sình lầy, trơn trượt, khiến cho người tham gia giao thông khó khăn. Một số đoạn bị chặn bằng vật liệu hoặc bê tông, khiến nhiều phương tiện đi đến đó phải quay xe ngược lại. Đáng chú ý, đầu năm 2020, huyện Hoài Đức khởi công dự án hạ ngầm tuyến đường dây cao thế 220 kV, phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 3,5 với tổng mức đầu tư lên đến 366 tỷ đồng. Hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12 năm 2021, đường điện vẫn nằm giữa tuyến khiến nhà thầu không thể thi công đường vành đai 3,5, đoạn qua xã Di Trạch. Đoạn đường chậm tiến độ cộng với hạ tầng chưa hoàn thiện, khiến cho nước thải của hàng trăm hộ dân ở xã Di Trạch ứ động không lối thoát, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu vực. Trên tuyến cũng đã có những công trình nhà ở được xây dựng. Được biết, trên trục đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32, nhiều dự án biệt thự, chung cư khác đang được xây dựng từ trung cấp đến cao cấp, được giao bán với giá hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi được biết, thì đoạn từ quốc lộ 32 đến đại lộ Thăng Long dài 5,6 km hiện đang được triển khai đầu tư theo quy hoạch dự kiến sẽ đưa vào khai thác năm 2023. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa có tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3,5, đoạn từ km 0 0 đến km 0 600 thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Theo đó, trong năm 2022 đến năm 2025, Hà Nội dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng đầu tư dự án từ nguồn ngân sách thành phố. Về quy mô đầu tư, xây dựng tuyến đường dài khoảng 600 m, mặt cắt ngang đường là gần 13 m, phạm vi nút giao với đại lộ Thăng Long. Các hạng mục chủ yếu gồm có nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, hào kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác. Tại tờ trình này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết, mục tiêu đầu tư là để hoàn thiện tuyến đường vành đai 3,5, đoạn từ quốc lộ 32 đến đại lộ Thăng Long, theo quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo đồng bộ với các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật khác. Trước đó, trong báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 đến năm 2025, trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vào tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục đầu tư đường vành đai 3,5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 với chiều dài 3,8 km. Vốn đầu tư là 1.594 tỷ đồng và nút giao với đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long